À, xin chào các anh chị nhà đầu tư thì ờ, hôm nay TTF xin hướng dẫn các anh chị à, kỹ năng xem biểu đồ thì à, trong đầu tư chứng khoán ấy, cái kỹ năng xem biểu đồ là một trong những kỹ năng mà tối quan trọng trong việc đầu tư thì à, hiện tại trong trên thị trường chứng khoán mình nhá thì à, cái mà xem biểu đồ là cái mà mọi người cần phải học tập ờ, cần phải biết và nên bắt bắt bắt buộc nên biết tại sao như vậy tại vì khi mà các anh chị mà xem cái bảng điện á, thì nó cứ chấp chấp à, nó cứ à, nhấp nháy nhấp nháy anh chị rất là khó để ra quyết định đầu tư cho nó phù hợp và đúng đúng không ạ thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị à, cái kỹ năng à, xem biểu đồ làm sao cho nó và cài đặt một cái biểu đồ làm sao cho đơn giản mà dễ nhìn thì à, theo cái, cái quan điểm của mình ấy, thì cái việc mà lập một cái biểu đồ hoặc là thêm các chỉ báo làm sao cho biểu cho cái biểu đồ của mình nó đơn giản nhất nó dễ nhìn dễ hiểu nhất thì đó mới là biểu đồ uh, tốt còn các bạn lập một cái biểu đồ mà tá các chỉ số xung quanh ấy, thì nó là nó là rối mắt mà thực ra thì nó không hiệu quả lắm thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ là cổ phiếu của ASM cổ phiếu cổ phiếu của tập đoàn Sao Mai thì ở ờ, trên cái biểu đồ trên tất cả cái biểu đồ cổ phiếu thì cái hai thành tố hai thành tố chính nhất quan trọng nhất chính là giá và cổ phiếu uh, giá và khối lượng thì ở uh, uh, mọi cả mọi các cái chỉ báo về chứng khoán nó đều sinh ra trên hai cái chỉ báo này nó đều sinh ra uh, từ hai cái hai, từ hai cái cái này các học thuyết các cái lý thuyết nó cũng đều sinh ra từ các cái giá và khối lượng từ à, VSA này rồi các cái học thuyết của à, Jesse Livermore này William O'Neill này tất cả những nhà là giáo dịch vĩ đại nhất mọi thời đại đều không thể bỏ qua các cái tầm quan trọng của việc giá của giá của giá của cổ phiếu giá và khối lượng xin lỗi thì uh, giá giá thì nó có biên độ dao động của giá này thì uh, ờ, mỗi à, mỗi trên biểu đồ của anh chị đây là có hai có hai loại à, à, có hai loại à, có hai loại à, trạng thái giá ở ờ, ba loại chính xác là ba loại chứ phải tăng giảm và không đổi đây nếu ở nhìn ở đây thì các anh chị đây đây là biểu đồ nến nha đây là biểu đồ nến này thì có màu, màu đỏ thể hiện cho giá giảm màu xanh thể hiện giá tăng thì ờ, đối với mình thì ờ, mình sử dụng biểu đồ thanh như biểu đế, biểu đồ nến nó đều được đều, đều như nhau cả đó cái ờ, về cái biểu đồ á, thì khi mà khi mà nhìn trên biểu đồ á, thì các anh chị xác sẽ xác định cái ngưỡng hỗ trợ và các ngưỡng kháng cự của cổ phiếu đó đây ví dụ như đây là một cái kháng cự của của nó đây đây đây là một ngưỡng kháng cự của nó nữa đây là là khi mà nhìn lên đây thì các anh chị sẽ biết được là ví dụ như cổ phiếu đầu giai đoạn này nó sẽ bứt tốc lên đây nó chạy vọt lên đây thì nó sẽ chạy trong cái hộp này và nó sẽ rơi xuống khi mà cổ phiếu thoát khỏi cái hộp này thì nó sẽ bứt tốc lên đấy khi mà chỉ cần khi mà các chị nhìn vào biểu đồ á, thì các anh sẽ đoán được à khi nào thì mình nên mua cổ phiếu khi nào mình nên bán cổ phiếu rồi đây đây là đây để đọc mà để đọc được cái biểu đồ này á thì ờ, để, để mà đọc cái biểu đồ không như vậy á, thì chỉ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp mà lâu năm trên thị trường thì người ta mới có thể hiểu được những vấn đề như vậy còn đối với các anh chị á mà đối với những nhà đầu tư mới á, thì mình khuyên các anh chị nên lập một số các cái chỉ báo để thuận tiện trong việc đầu tư thì có một số cái chỉ báo như sau mình thì mình sử dụng ờ, thường sử dụng các cái đường um, à, e MA thì có một số đường e MA sau đây mình sử dụng là bốn đường e MA đây vào đây các bạn cái cài đặt này vào hình máy răng này cài đặt này đầu tiên mình sử dụng cái à, MA 10 này sau đó là MDA 20 150 EMA 100 này mình sử dụng được các đường này giống như là các đường EMA này giống như một mức hỗ trợ và kháng cự vậy hỗ trợ và kháng cự thì ngoài ngoài các đường EMA này thì các bạn có thể kẹ thêm một số đường trendline để đơn giản để xác định cái mức hỗ trợ và kháng cử của nó của cổ phiếu đây giống như cái này mình có mới kẻ đây đó chỉ cần đơn giản như vậy là các bạn đầu tư được rồi cũng không cần phải học tuyết gì cáo chưa phức tạp cho lắm đúng không ạ thì uh, khi mà sử dụng ờ, các đường trend line thì các bạn xem đây là một cái hộp đà vát thì cổ phiếu nó sẽ đi lên cái hộp cái đến cái đỉnh hộp sau sẽ đập xuống rồi nó sẽ bồng lên nó giống một cái hộp bóng bàn nó dao động trong một cái hộp à, biên độ dao động để bé hoặc là giống như các bạn thấy một tay lái lụa nó đi tham này nó đánh thằng đây nó đi tham này nó đánh thằng đây Thế hai đường này chính là cái hai đường biên đường của nó khi mà nó vượt ra khỏi cái biên đường này thì tức là nó sẽ đi tức là có một lực mua mạnh nó sẽ đẩy giá cổ phiếu lên mạnh thì đối với các cổ phiếu mà sử dụng đường EMA thì khi chỉ cần cái đường EMA nào EMA 10 và EMA EMA 20 á, cái đường giá nằm trên đường EMA 10 á thì nó là thể hiện cổ phiếu đang đây là xu tăng đúng không ạ khi mà các cổ phiếu mà đang ở dưới đường MA 10 là dạ, cắt xuống này MA 10 và cái MA 20 á đây các đường MA MA 10 và MA 20 cắt xuống cắt xuống nhau thì khi đó thì cổ phiếu đã đảo chiều thì ngay lúc đó thì các bạn cắt này các bạn nhìn này thấy không nhìn lên rất là đơn giản này đó nó chưa cắt nhau thì nó chưa có cắt chưa có sao cả nhưng khi nó cắt nhau thì trạng thái cổ phiếu đã rất là xấu rồi rồi thì mình thường thường ngay những phiên sàn đầu tiên đấy là mình cắt này ngay phiên sàn đầu tiên là mình sửa mình lô cổ phiếu mình sửa rồi đây thì cái giá và khối lượng là nó đi kèm với nhau này thường á những cổ phiếu mà mà nó bung nó bung nó nó bật mạnh ở những phiên như vậy này cái von cái um, cái giá nó tăng mạnh bật cửa cửa ở đây mà tăng mạnh lại cuối phiên nó trần và hôm đó kết hợp hôm đó là khối lượng tăng lại tăng lên bất ngờ thì nó báo, báo hiệu một cái phát súng là báo hiệu cổ phiếu đã bắt đầu chạy thì à, lúc đó chúng ta sẽ giải ngân đó hoặc là mình lấy một cổ phiếu nữa đây đây là cổ phiếu DG cổ phiếu rất là hot uh, hot không phải riêng thời gian gần đây mà những năm qua đây nha mọi người đây thì trên cái đường giá này thì mình mọi người có thể phát à, có thể nhìn ra được cái hộp đà bát của nó này xem đây là cái hộp đà cái hộp và tích lũy 6 tháng của nó từ tháng 1 cho đến tháng tháng 8 là 7 tháng 7 tháng của nó tích lũy 7 tháng luôn thì uh, cổ phiếu nó thể đi, à, nó thể đi trong cái đường cái đường biên này gọi là cái một là một gọi là cái hộp Davac do ông vũ công Davac nghĩ ra ý tưởng này thì cổ phiếu đó thể đi ngang trong vùng này thì nó tích lũy thì ở, ở trạng thái này thì hay là cách khác là nhà tạo lập đang thu gom rồi ngay tại cái cổ tăng ngay tại cái này này các bạn thấy này cổ phiếu bứt lên bứt thoát lên rất là mạnh mẽ này đây này ngay ở tại cái này thì có một rất là nhiều đội nhóm mà thu gom ở đây thu gom ở đây ngay tại cái vùng định này đúng không? ngay tại vùng định này có tạo lên một một cái cây nến bứt tốc lên rất là mạnh mẽ kết hợp một cái von rất là mạnh đó là các cái đội nhóm đã bắt đầu cái nổ phát súng cho quá trình bứt tốc của cổ phiếu bắt đầu chạy lên thì thông thường cổ phiếu nó sẽ chạy luôn tuy nhiên ở giai đoạn này có rất là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bu vào thì nó thì cái đổi lái nó đánh xuống nó đánh xuống nó dìm cho các nhà đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ dụ xuống buông tay khi các nhà này, tuy nhiên các bạn nhìn thấy này ở tại à, tại những điểm như vậy này thì à, nhìn này cái von nó lại cạn kiệt dần cạn kiệt dần đúng không các bạn nhìn thấy cái von nó thấp dần thấp dần thấp dần không nó rõ rất là rõ ràng luôn cổ phiếu đi xuống nhưng cái von thấp dần tức là tức là cái khối lượng bán không còn nhiều nữa tức là nhỏ lẻ đã bán ra nhỏ lẻ những viên những phiên như vậy này những phiên như vậy đấy thấy không nó đạt nó đạt cho nhỏ lẻ ói hàng rồi rồi những cái phiên dần dần dần dần những phiên gần đây á, thì nhỏ lẻ không còn cổ phiếu để bán nữa thì ngay tại cái cây này các bạn thấy này ngay tại cái cây này luôn thì nó nó nó nó, nó có một cái phiên break lên rất là mạnh mẽ với một form rất là lớn này báo hiệu cổ phiếu bắt đầu chu kỳ đi đi bứt tốc bứt thoát lên rất mạnh mẽ và từ giá 32 cổ phiếu đã chạy một mạch lên giá 120 đó thì trong quá trình chạy đó thì cái đường giá nó là luôn luôn nằm trên đường EMA 10 đúng không ạ ngoài ra còn có một số bạn có thể sử dụng thêm chỉ báo đường chỉ báo là đường ờ, RSI đường sức đường ờ, sức mạnh đường giá đây ở đây này khi mà các bạn ờ, thường thường nhưng mà mình dệt ai này thì mình mình lại không không không khoái lắm mình chỉ ừ, mình chỉ dùng hai cái đó thôi tuy nhiên có thể kết hợp thêm đường dệt ai này khi mà cổ cổ phiếu qua qua vào cùng qua bán ấy, thì các bạn mua và sử dụng vào đường quá mua các bạn bán tuy nhiên thì ờ, ở vùng đây thì nó chưa vào được vùng qua qua bán nhưng thì ờ, nó bứt tốc lên rồi ấy. nên là các bạn mua ở những này nhưng nhưng ở những vùng quá quá quá mua như vậy thì nó lại không không đúng nữa đúng không? cổ phiếu nó tích lũy đi ngang nó lại không đúng nữa đó mọi người có thể tham khảo đường đường đường RSI hoặc đường MACD các bạn có thể tham khảo đường ờ, hội tụ và phân kỳ phân kỳ này đây các bạn ờ, nhìn các cái đường chỉ chỉ báo xanh và đỏ này thì cái, nếu mà cái đường đỏ thì cái đường mà đường ờ, đường xanh cắt lên đường đỏ thì các bạn mua và đường xanh cắt xuống đường đỏ thì các bạn bán kiểu vậy đó cứ đường xanh cắt xuống đường đỏ các bạn bán và đường xanh cắt lên đường đỏ các bạn mua đó tùy nha các bạn nha thì à, cái đường à, hội tụ phân kỳ thì nó này thì nó nó suy ra từ đường à, giá mà thôi suy ra đường các đường MA đường trung bình đường MA đó ok các bạn nha cảm ơn các bạn đang à, lắng nghe video Ờ, nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy cho mình một like một chia sẻ video các bạn nào à, à, muốn ờ, về team mình để làm cộng tác viên thì cứ liên hệ với mình có zalo điện thoại bên dưới rồi ờ, còn bạn nào mà muốn chuyển tài khoản về bên hôm mình hỗ trợ hoặc là mở tài khoản mới hoặc có anh em bạn bè gì mở tài khoản mới thì cứ liên hệ với mình cảm ơn các bạn